tôi thả xuống nào đây đây đây đây một ba <laughs> sau này nhìn nhé một hai Nhìn nha Sao? Đây, mang ra đây Mang hẳn ra đây thi. này đang nấu cơm dở đây này các bác ạ lại đây Xô cốc lại đây nhanh lên thôi rồi Mang lại đây Mang quả đấy lại đây chứ Ơ kìa Em để ra đằng kia rồi Ra nhặt lại đây đi nhanh lên Sâu Nhặt đi ở đằng kia kìa Em để ở đằng kia kìa Không có thật Em để ở đâu rồi Em để ở đằng kia kìa Chơi nốt lần này thôi nhá Còn phải nấu cơm đấy Trời ơi mỡ kìa Đáng Ôi đâu rồi Chui vào trong đấy mất rồi à Thôi Thế là game over rồi Đâu xem nào Nó chui vào đâu rồi ấy Thôi thôi thế thôi Chị phải đi nấu cơm này nhá A few moments later Đâu rồi Mất thật rồi thôi nghỉ nhá Đâu Chỉ đi chị tìm cho xem nào ừ? À ở đây à ơi thề chưa trời ơi giỏi chưa ở đây nhưng mà tay không thò vào được điêu lắm đi đường này cơ mà sao mà mắc ra được bài thật sự Nhìn này chơi nốt lần cuối thật sự rồi một bay này rồi xong lại đây nhanh lên nhanh lên xa thế chị không lại đấy đâu thôi mệt rồi đấy mệt nghỉ nhá nhá mệt nghỉ nhá nhá mệt nghỉ thôi mệt mệt nghỉ thôi